Xin chào tất cả mọi người nha Thì Lê Mai đã tiếp tục quay trở lại với kênh video hệ thống bao cao su siêu thị 18 Thì à, ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết về một cái dòng sản phẩm nữa à, Đó là à, gen bôi trơn ok gen bôi trơn ok ấy, thì nó được xuất xứ là từ bên thái lan gen bôi trơn ok này ấy, giúp cho việc quan hệ tình dục trở nên dễ dàng hơn à, có cái đặc tính là làm mát dễ chịu và phù hợp với những bạn mà có cơ địa bị khô hoặc là à, ít nước nhòn à, thì um, các bạn có thể là à, dùng cái sản phẩm à, game môi trường ok này thì nó rất là tốt cho vấn đề sức khỏe và đảm bảo được an toàn cho các bạn ấy, các bạn ạ à. thì um, à, ngoài cái viên bôi trơn ra thì à, nó còn có những cái à, loại sản phẩm khác à, như là game bôi trơn Durex Play à, rồi à, Innova bot, Q vân vân thì các bạn có thể là lựa chọn những cái sản phẩm riêng dành cho mình nhé các bạn thì ờ, à, những bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng á, thì các bạn cứ truy cập vào cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả các bạn à, khi các bạn mà đặt hàng ờ, à, tại đây thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn nha thì à, đây là cái tên gian hàng trên Shopee à, siêu thị 18 có số điện thoại để hỗ trợ khách hàng á các bạn thì các bạn có cần gì á, thì hãy liên hệ đến số điện thoại này bên nên Lê Mai sẽ à, hỗ trợ thêm cho các bạn nha à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo bye bye